jadi sembing mbak wan begini gelur mbak roka aja gelu jalan mas anjing orang dah tak tahu Samper nyiceng. Ulang samper. Ulang ulang ulang samper samper samper. Con là con nè. Palembay ya Bil, palembay ya Bil. Yale yale lagi. Yale. Wawawai, watun yale. Palembay. Peoli yale. Norok.